Hai, mình chào tất cả các bạn và đến với video của mình và video này mình sẽ làm về tất cả các công thức của các khoảng vân y và có cả vân trùng và vân sáng vân tối luôn để cho các bạn hình dung ra nha. Đây là video về công thức mà công thức cũng khá là nhiều và mình làm tới 25 slide là tính tất cả là 25 slide nên mình sẽ làm về nó khoảng vân này là rất là nhiều công thức. Rồi các bạn nên chú ý nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Let's go. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu để định nghĩa định nghĩa khoảng vân là gì khoảng vân chính là y mà là khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân tối hoặc hai vân sáng liên tiếp khoảng vân tỷ lệ thuận với bước sóng và khoảng cách tới màng và tỷ lệ nghịch với bề rộng khe và các bạn nên nhớ là đơn vị của khoảng vân là mm là sẽ bằng 10 mũ trừ 3 mét. đây là ký, ký hiệu của nó là y và đây là là sơ đồ để cho các bạn dễ hiểu hơn rồi chúng ta sẽ bước qua tiếp nha rồi, bây giờ nó sẽ đến với xác định khoảng vân của giao thoa khe Izom thì chúng ta sẽ có công thức đó là y sẽ bằng lambda d chia cho a thì sẽ bằng cho cái trị tuyệt đối của x sk1 cộng cho trừ cho x sk giá trị tuyệt đối đối tất cả sẽ bằng cho x tk 1 cộng 1 chia trừ cho x tk giá trị tuyệt đối và chúng chúng ta đã có trong đó nghe trong đó là y là khoảng vân là là mi và mm Randa là bước sóng, ánh sáng là uromesh, khoảng cách từ khe đến màn là mesh, khoảng cách của hai khe là mm, vị trí phân sáng bậc bậc bậc à, à, k bằng k cộng một là bằng mm và công thức của chúng ta sẽ có là y sẽ bằng lambda d chia cho a và công thức ở trên mình vừa đọc đó nghe các bạn và trong đó là sẽ có xsk cộng 1 thì vị trí phân sáng sẽ bậc k cộng 1 còn xsk trừ 1 thì vị trí phân sáng tại tại vị trí tương đối tại k bằng 1 Vậy là công thức các bạn có thể tạm dừng để ghi chép vô nha. À, mình sang thứ hai là vị trí phân sáng là là xsk sẽ bằng ki sẽ bằng k nhân cho lambda dga xong bằng xk sk cộng một trừ cho y y chính là khoảng vân và các mình tính vị trí phân sáng thì thì mình đã dùng công thức ở trên và với k là bậc của vân giao thoa k thuộc z mọi k thuộc z thì k sẽ bằng 0 và bước sáng trung tâm là k sẽ bằng 0 và bước sáng bậc 1 thì sẽ k là bằng 1 và xf 1 sẽ bằng y mm và hai bước sáng đối xứng nhau ở trung tâm là hai bước sáng thứ bậc giao thoa và xác định vị trí phân tối thì x tk sẽ bằng k trừ cho 1 phần 2 y y sẽ bằng k trừ cho 1 phần 2 nhưng cho lambda đi chia a và nhớ công thức này nha là bằng x tk cộng 1 trừ cho y đây mình sẽ cho con các công thức rồi để chúng ta làm hai câu nâng cao của à, phần và vân trùng bây giờ mình phải học cái công thức trước nhìn công thức là ráng liền luôn á là khi mà k bằng 1 thì x xt1 sẽ bằng y y chia 2 là đơn vị là mm thì vân tối được gọi là vân tối thứ nhất rồi k bằng 2 thì xt2 bằng 3 y chia 2 mm thì vân tối thứ hai rồi các vân tối đối xứng qua vân trung tâm cùng thứ bậc thì chúng ta coi dùng công thức ở trên và chúng ta sẽ sang tiếp là x chia a bằng m là xác định loại vân tại vị trí x các bạn nhớ là vân tại vị trí x thì chúng ta là suy ra được là m là số nguyên là vân sáng bậc m là m m 5 là số bán nguyên là m không phẩy năm là số bán nguyên đó là vân tối bậc m cộng một các bạn nhớ thế này là m còn lại là không phải là vân sáng hơn vân tối với x là vị trí đang xét là chúng ta sẽ lo cho là mesh khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc k thì chúng ta sẽ có l bằng x x sk cho bằng k y sẽ bằng k như lambda dga với k bậc của vân vân giao thoa là lambda là bước sóng ánh sáng của Google d là khoảng khoảng cách từ khe đến màng là mesh a là khoảng cách giữa hai khe là mm là vân tối tối quan sát trên đoạn mn trên đoạn MN thì chúng ta sẽ có được hình là MN chúng ta sẽ hiểu được ra là N tối sẽ bằng NT1 cộng trên NT2 sẽ trừ cho NT trục rồi bước 1 thì chúng ta sẽ có là xác định vân trục là K1 chia cho trừ cho 0,5 chia cho K2 trừ cho 0,5 sẽ bằng lambda 2 chia cho lambda 1 1 1 các bạn nhớ như vậy nha vị trí vân vị trí trùng á thì người ta cho mình làm k1 trừ cho 0,5 chia cho k2 trừ cho 0,5 sẽ bằng lambda 2 trừ cho chia lambda 1 sẽ bằng m n chia m và vân tối tại vị trí trùng trong đạn mn là n t trùng sẽ bằng xn chia x x trừ cho y xm chia x cùng phía rồi chúng ta sẽ cho là nt trùng sau xn chia x cộng cho xn xm chia x cộng 1 khác phía cùng phía và chúng ta sẽ trừ mà khác phía chúng ta sẽ cộng các bạn nhớ nha cùng phía trừ khác phía cộng rồi chúng ta sẽ cho à, n tới sẽ bằng nt1 cộng cho nt2 sẽ à, trừ cho nt trùng sang quân sáng trùng trên mn khác phía đúng không quân sáng trùng này là x sẽ bằng n m mi 2 sẽ bằng n n i1 suy ra i2 sẽ bằng lambda 2 chia lambda 1 như cho i1 các bạn nhớ công thức này rồi các bạn chọn là xm sẽ bé hơn hoặc bằng x mà x sẽ bé hơn hoặc bằng bằng x n rồi suy ra sn trùng thì bạn sao sẽ bằng 0 om chia cho y cộng cho on chia cho y cộng cho một là nó là khác phía rồi chúng ta là bước một á, là tìm vị trí trùng là x sẽ bằng n nmi hai bằng n ni một suy ra y 2 sẽ bằng lan à, lambda hai chia lambda một nhân cho y một rồi bước 2 á, chúng ta sẽ tìm á, tính xm m và xn theo y 1 và y 2 thì đó là khi nó khác vía thì chúng ta sao thì trừ xm bé hoặc bằng x x sẽ bé hoặc bằng xn thì chúng ta suy ra được là trừ x m chia x sẽ bé hoặc bằng n mà n sẽ bé hoặc bằng x n chia x các bạn nhớ công thức này đọc là nó hơi khó hiểu nhưng mà các bạn có thể tham dần để có thể ghi rồi các bạn chọn giá trị n là số nguyên sang ờ, cùng phía thì n trùng sẽ bằng ôn n chia y trừ cho m chia y không phải m nhưng cho in ờ, khác phía thì n trùng là on chia cho a cộng cho om chia a các bạn nhớ là cùng phía trừ khác phía cộng rồi bước một các bạn xác định vị trí bằng trùng nãy mình vừa nói đó là nó sẽ là k1 trừ cho không năm chia cho k2 trừ không năm thì sẽ bằng lambda hai chia lambda một sẽ bằng n chia m. Các bạn nhớ như thế này rồi. Rồi, các bạn sang á là khoảng cách giữa hai vị hai vị trí có vân có trùng trùng số vân trung tâm ba bước sóng á ba bước sóng nha ba bước sóng thì các bạn cho là l sẽ bằng k chia m i một sẽ bằng k chia cho n i hai bằng k chia cho l i ba bạn nhớ ba vị trí trung tâm bước sóng sẽ bằng n nhân cho s1 trừ cho một một à, i một sẽ bằng n2 n s2 trừ một nhân cho y2 sẽ bằng ns3 trừ 1 nhân cho y3. Giả sử vị trí trùng nhau như vân vân tâm tâm đối xứng k k1 thì các bạn cho là k chia cho m sẽ bằng k2 và k2 của nó sẽ bằng k chia n, k3 sẽ bằng k chia l ứng với bước sóng lambda 1, lambda 2 và lambda 3. Rồi khoảng cách giữa hai vị trí có cùng màu với vân trung tâm bước sóng là L sẽ bằng B và bằng B nhân C, CN, b thì các bạn có nhớ công thức này đọc thì nó hơi khó khó <laughs> các bạn có thể chép công thức lại nha rồi thì mình với NS1 NS2 NS3 là số vân sáng trên khoảng giữa hai hai vân sáng trung tâm giống với vân trung tâm đó là các bạn nhớ như thế thì sang là vân sáng trên trường giao tham đối xứng đối xứng L là L sẽ chia cho hai hai y sẽ bằng k k cộng cho lẻ rồi chia ra ns sẽ bằng 2k cộng một rồi ờ, với L là bề rộng giao thoa của trường đối đối xứng qua OI là khoảng vơ của giao thoa đơn vị là mm và NS là số bằng sáng mà các bạn nhớ nha nhớ khi người ta hỏi cái gì thì mình dùng công thức đó chứ mình đừng có dùng lộn lộn là nó sai các bạn cũng sai luôn cũng tốn thời gian đó mình sang là vân tối trên trường giao thoa đối xứng L là L sẽ bằng 2Y bằng K cộng cho lẻ và mọi K sẽ thuộc ờ, N và suy ra n thì nt sẽ bằng 2k và số lẻ sẽ bé hơn 0,5 và nt sẽ bằng 2k cộng 2 thì số lẻ sẽ phải lớn hơn 0,5 chắc chắn là vậy rồi với l bề rộng của giao thoa trường đối xứng qua ô thì y á, là khoảng vân của giao thoa là đơn vị là mm các bạn mình hiểu rồi không rồi nt là số phân tối còn ns là số phân sáng nha rồi mình sẽ tìm hiểu cái công thức á, là độ thay đổi khoảng vân khi thay đổi một yếu tố d á, thì các bạn cho là delta y sẽ bằng y y phải phải trừ cho y sẽ bằng lambda d delta delta t d chia cho a rồi ban đầu thì chúng ta sẽ có công thức là y sẽ bằng lambda d chia a thì khi thay đổi d á khi thay đổi d thì chúng ta sẽ có là y y phải sẽ bằng bằng bằng à, lambda d cộng cho lambda d cộng cho cho à, alpha d d chia cho a thì chúng ta ra alpha y sẽ bằng bằng y y phải trừ cho y sẽ bằng bằng lambda nhân cho delta delta d chia a thì mang mang dịch lại gần thì sẽ là lambda à, chúng ta gọi là delta delta d sẽ bé không là khoảng phân giảm còn khi màng màng dịch ra xa delta d sẽ bé hơn không là khoảng phân tăng lại gần thì khoảng phân giảm nhưng lại lại xa thì khoảng phân tăng các bạn nhớ thế vì khoảng cách của nó là tăng lên mà rồi, độ thay đổi của khoảng vân khi thay đổi một yếu tố bước sóng, khi thay đổi một bước sóng hồi nãy mình thay đổi D thì bây giờ mình thay đổi bước sóng. Là khi thay đổi bước sóng thì sao? Y phải chia A sẽ bằng lambda phải chia lambda thì suy ra à, delta y sẽ bằng y phải trừ cho y sẽ bằng bằng lambda lambda phải trừ cho lambda đa tất cả d và chia cho a thì trước khi ban đầu chúng ta cho là y sẽ bằng lambda d chia a thì chúng ta lại có khi thay đổi lambda thì thì y phải sẽ bằng bằng lambda phải nhưng D chia cho A sẽ bằng suy ra được y y phải chia y suy ra bằng lambda phải chia lambda thì suy ra ra được delta D delta Y bằng Y phải nhân trừ Y Y sẽ bằng lambda phải trừ cho lambda và chia và nhân cho D thì chúng ta chia cho A nữa và bước sóng giảm thì lambda thì delta ta lambda sẽ bé hơn không thì khoảng mừng giảm bước sóng tăng thì lambda đa delta lambda sẽ lớn hơn không thì khoảng mừng tăng bước sóng giảm thì khoảng bên giảm mà bước sóng tăng khoảng bên tăng các bạn nhớ nha nha bước sóng giảm giảm khoảng bên giảm bước sóng tăng khoảng bên tăng nó tỷ tỷ là thuận với nhau còn nãy mình vừa tính là khoảng cách mà gần á, là nó sẽ khoảng bên giảm còn khoảng cách mà xa là khoảng bên tăng các bạn nhớ lưu ý như thế này nha qua slide thứ hai thì khoảng vân trong hai giao thoa bước sóng thì y1 sẽ bằng lambda một chia cho d d nhân cho a nè y1 sẽ bằng lambda 1 1 nhân cho d chia cho a y2 sẽ bằng lambda 2 nhân cho d chia cho a thì với y1 khoảng vân của bước sóng lambda 1 mm đơn vị là mm a, a là khoảng vân giữa hai khe là đơn vị là mm d là khoảng từ hai khe đến màng á từ khe đến màng là mét mà y2 là khoảng vân từ bước sóng lambda 2 bằng mm lambda 1 bước sóng giao thoa của ánh sáng đơn sắc là một ucromet lambda hai là bước sóng giao thoa của con của ánh sáng đơn sắc hai á, là Ukromesh là hình ảnh giao thoa thì gồm có các vân tối vân sáng của ánh sáng đơn sắc của các các ánh sáng đơn sắc của hai vân sáng của hai bước sóng trùng nhau với bước sóng mà trùng nhau đó các bạn nhớ thế ừ. rồi bây giờ mình chúng ta, ta sẽ qua tọa độ của bước sóng trong trong giao thoa hai bước sóng thì x sẽ bằng xs s lambda một sẽ bằng ki nhân cho i một một k một nhân cho lambda một chia cho nhân cho d chia cho a ứng với bước sóng lambda một và x hai x s hai x s lambda hai sẽ bằng k2 cho y2 bằng k2 cho lambda 2 nhân d chia cho a ứng với bước sóng lambda hai thì gọi x k một k2 lần lượt là bậc của vân vân giao thoa ứng với với lambda một lambda hai là s x s s lambda một sẽ bằng k1 k k1 nhân cho y1 bằng k k1 nhân cho lambda 1 chia một nhân d chia cho a ứng với bước sóng lambda 1 với x x s, s lambda 2 bằng k2 nhân cho y2 bằng k2 nhân cho lambda 2 nhân d chia a ứng với bước sóng lambda 2 với với những vị trí x s lambda 1 sẽ bằng x s lambda 2 ta gọi đó là vị trí bằng trùng của vân sáng vị trí trùng nha lúc đó hỗn hợp của, của hai mọc với nhau rồi chúng ta sẽ tìm cái khoảng cách giữa vân tối và vân sáng của hai bước sóng khi dùng khi cùng bên nó khi nó cùng bên thì chúng ta là có là d sẽ bằng giá trị tuyệt đối của k2 lên 32 trừ cho k1 và 51 1 và nhất và chia nhân cho d chia cho a thì chúng ta sẽ có trường hợp một á, là khoảng vân giữa hai vân sáng thì gọi k1 k2 lần lượt là bậc của vân sáng ứng với lambda 1 và lambda 2 d sẽ bằng s XS lambda 2 trừ cho XS lambda 1 sẽ bằng K2 nhân Y2 trừ cho K1 nhân Y1 một và giá trị tuyệt đối nha sẽ bằng lambda giá trị tuyệt đối của K2 nhân cho lambda 2 sẽ bằng trừ cho K1 cho lambda 1 và nhân cho D và chia cho A thì chúng ta là có trường hợp hai á, là khoảng cách giữa hai bên tối á đó là khoảng cách giữa hai bên sáng bây giờ khoảng cách giữa hai bên tối thì mình cũng, cũng như thế luôn cũng tương tự vậy luôn cũng tương như tầm bên sáng luôn là vấn đề là xt t lambda 2 trừ cho xt lambda 1 vậy luôn như trên nha thì chúng ta khi mà thay đổi khoảng vân thì thay, thay đổi một yếu tố vật lý là là lambda t y sẽ bằng y phải chia cho y bằng bằng lambda d d sẽ bằng chỉ à, delta a chia cho a nhân cho a a cộng cho delta a thì khi ban đầu nó là y sẽ bằng lambda d chia a khi thay đổi a bây giờ mình sẽ thay đổi a nghe thay đổi a thì y y phải sẽ bằng bằng lambda d D chia cho A cộng cho delta A thì suy ra delta Y sẽ bằng Y phẩy trừ cho Y lambda D D sẽ delta D sẽ bằng chia trong nhân, nhân trong một phần một phần A trừ cho một phần A cộng cho lambda delta A à, delta A A sẽ bằng bằng lambda D D nhân nhân cho lambda delta A chia, chia cho A nhân cho nhân cho A và cộng cho delta A thì khi khoảng giữa hai khe lại gần thì delta A A sẽ bé hơn không và khoảng phân tan còn khoảng cách giữa hai khe ra xa thì ta A sẽ lớn không khoảng bưng giảm thì hai khe lại gần thì khoảng mức tăng khoảng khoảng khe là xa khoảng mức giảm đối với A đối với A là hai khe mà lại gần thì khoảng mức tăng một hai khe là ba xa là khoảng mức giảm các bạn nhớ nha có ba trường hợp là trường hợp đầu tiên là hai độ D thì thì càng ba xa thì nó khoảng mức tăng tăng càng tại gần thì càng mức giảm còn mình đến với lại với lại bước sóng á, là bước sóng tăng thì khoảng phân tăng bước sóng giảm khoảng phân giảm rồi chúng ta sẽ đến với là hai khe hai khe mà mà lại gần á, là khoảng phân tăng mà hai khe lại ra xa là khoảng phân giảm nó cũng có ngược ngược một xíu nha tiếp là khác định bước sóng còn còn lại khi viết vị trí của của vì vân trùng là cùng phân tối vân trùng mà cùng phân tối chúng ta sẽ có x bằng bằng bằng x t k 1 K1 lambda 1 sẽ bằng xt K2 lambda 2 thì chúng ta sẽ cho là x là x là K1 nhưng trừ cho 0,5 trừ cho 1 phần 2 là lambda sẽ bằng K1 trừ cho 1 phần 2 2 2 lambda 1 thì suy ra lambda 2 là bao nhiêu? Lambda 2 sẽ bằng K1 trừ cho 0,5 nào mà chia cho cả hai nhưng trừ 0,5 mình lên nhân cho lambda 1 giả sử vị trí trùng với qua hai vân tối là x thì gọi k1 k2 lần lượt là bậc của vân vân giao thoa ứng với lambda 1 và lambda 2 khi đó ta có khi đó thì ta có là x sẽ bằng bằng xt t gam 1 nhân cho lambda 1 bằng xt k2 nhân cho lambda 2 thì sẽ ra chúng ta tương đương là là x sẽ bằng lambda là k2 trừ cho 0,5 trừ 1,2 vì nhân cho y2 sẽ bằng k1 trừ cho 0,5 nhân cho y1 một sẽ là tương đương x x sẽ bằng bằng k1 trừ cho 0,5 5 lambda 2 bằng x2 x1 nhân trừ cho 0,5 cho lambda 1 thì khi mà chúng ta tìm được hai bước sóng cùng phải khác nhau độ lớn và nằm trong vùng một ánh sáng trắng và vị trí bằng sáng của hai bức sóng á, là lambda 1 chia cho lambda 2 sẽ bằng cam 2 chia cho cam 1 và bằng bằng m chia n và bằng 2m chia cho 2n và sẽ bằng bằng am chia cho n. Các bạn nhớ nhớ công thức này nha, vì công thức này chúng ta sẽ thay đi kỳ nha. Vì công thức này các bạn nhớ lên nha. làm trường mình chọn công thức này này để thay dự kỳ nhưng mà không ai cho hết vì phải tự tìm hiểu ta chỉ biết cho vân trùng thôi và mình tự tìm hiểu ra được là như thế này là vân trùng các bạn dùng công thức này là sẽ giải được vân trùng mình sẽ cho bài tập vân trùng ở video sau nha vì video này là công thức thôi nếu mà cho thêm vân trùng nó sẽ dài lắm dài lắm bây giờ quay tới 18 phút rồi mà nó vẫn còn vài slide nữa thôi là các bạn nhớ công thức này là suy ra x sẽ bằng m nhân cho lambda 2 chia cho d nhân cho d chia cho a đúng không sẽ bằng n nhân cho lambda 1 nhân trên D chia cho A à, các bạn nhớ công thức này để xíu sau rồi khi đó chúng ta lại được à, xét vị trí trùng của hai bức sóng lambda 1 và lambda 2 thì chúng ta lại có là ta có ta có vị trí trùng của phân sáng là x sẽ bằng k2 nhân cho y2 sẽ bằng k1 nhân cho y1 một chia ra được lambda 1 chia cho lambda 2 sẽ bằng k2 chia cho k1 1 sẽ bằng m chia n sẽ bằng 2m chia 2n sẽ bằng am chia an thì với k2 và k1 là phương sáng của bậc giao thoa tương ứng vị trí trùng của của trung tâm là x sẽ bằng 0 và vị trí trùng kế tiếp tương ứng bậc bậc sáng bậc K2 sẽ bằng M với bước sóng lambda 2 và bậc K1 bằng N với bước sóng lambda K1. Với vị trí vân trùng đầu tiên thì chúng ta lại có là x sẽ bằng M nhưng cho lambda 2 nhưng cho D, chia A sẽ bằng N nhưng cho lambda 1 nhưng cho D và chia A. Các bạn nhớ công thức này bấm shift sau. Rồi khoảng cách giữa hai vị trí chỉ có cùng nhau với vân tố trung tâm vân, vân, vân tố trung tâm là L sẽ bằng x, x sẽ bằng N nhưng cho lambda 1 một chia cho nhân cho D chia cho A thì chúng ta sẽ bằng M và nhân cho lambda 2 chia nhân cho D chia cho A thì chúng ta sẽ bằng bằng đó, bằng được là NS1 cộng cho 1 nhân cho Y1 sẽ bằng NS2 cộng cho Y1 ờ, cộng cho 1 nhân cho Y2 thì chúng ta là NS là tự là số phản ứng giữa. NS là số phản ứng giữa mà. Thì chúng ta là NS1 cộng cho 1 sẽ bằng N và NS2 cộng cho 1 sẽ bằng M và khi nói với vân tối thì chúng ta sẽ có nt nt1 là n tối á, sẽ bằng ns1 cộng cho 1 và nt2 bằng ns2 cộng cho 2 ns á, người ta gọi là số vân ở khoảng ở giữa và chúng ta sẽ sang là vị trí vân tối của hai bước sóng á, thì chúng ta là có là vị trí vân tối của hai bước sóng thì lambda 1 chia lambda 2 sẽ bằng k K2 trừ cho 0,5 chia cho K1 trừ cho 0,5 sẽ bằng M chia N là sẽ bằng 0,5 5M chia cho 0,5M M sẽ bằng 2 a cộng 1 chia cho 2 nhân cho m 2a trừ 1 a cộng 1 chia cho 2 nhân cho n và chúng ta sẽ suy ra được x đó sẽ bằng 0,5m nhân lambda 2 nhân cho d chia cho a a bằng 0,5 n nhân cho lambda 1 nhân cho d chia cho a thì xét vị vị trí chung trùng hai bước sóng lambda 1 và lambda 2 thì chúng ta sẽ công thức á, là ta có vị trí trùng vân tối các bạn nhớ nha ta có vị trí của trùng vân tối á, là là đầu tiên là x sẽ bằng k2 k2 trừ cho 0,5 nha thì sẽ nhân cho y2 trừ sẽ bằng cho k k1 trừ cho 0,5 nhân cho y1 1 sẽ bằng sẽ suy ra được á là cái này hơi, hơi nhỏ nha sẽ bằng là lambda 1 chia cho lambda 2 bằng bằng k2 trừ cho 0,5 chia cho k1 trừ 0,5 sẽ bằng m chia n sẽ bằng 0,5 m chia cho 0,5 n thì sẽ sẽ bằng là 2a nhưng gộp cho chia cộng 1 chia 2 cộng nhưng m chia cho 2a cộng 1 1 1 chia 2 nhưng cho n rồi chúng ta lại suy ra được á là với K1 k k cam một một và k hai là mân của các bậc bậc giao thoa tương ứng với lambda một và lambda hai hai thì chúng ta lại có mn là những số tối giản cùng lẻ a là một số bán nguyên bất kỳ rồi vị trí trùng vân tối đầu tiên thì các bạn làm sao đó ứng với vân tối bậc k hai sẽ bằng b cộng 1 chia 2 bước sóng lambda 2 và vân vân sáng cho đáng bậc k bằng k1 bằng n cộng 1 chia cho 2 với bước sóng lambda 1 thì x không x sẽ bằng 0,5 m nhân cho lambda 2 nhân cho d chia cho a thì bằng 0,5 n nhân cho lambda 1 chia nhân cho d chia cho a vị trí trùng với thứ hai thì các bạn cho là x sẽ bằng 1,1,5 nhân nhân cho m nhân cho lambda 2 nhân cho d chia a sẽ bằng 1, 5 nhân cho n nhân cho lambda 1 chia nhân cho d chia cho a thì cũng ứng với số, số phân tối là k2 k hai sẽ bằng bằng hai n 2N cộng một một chia cho hai với với bước sóng sóng và bước sáng bậc k một là bằng ba n cộng một chia cho hai với bước sóng sóng nếu MN không cùng là số lẻ thì không có vị trí phân tổ trùng, trùng nhau các bạn nhớ phân tổ vị trí trùng phân tổ nha vì cái này là một câu trong à, đề thi giữa kỳ luôn qua luôn nha bây giờ làm qua vị trí vân sáng của hai bước sóng sóng thì cái này là cũng có một câu thì làm ra nó cho là có ba vấn đề gì đó nó cho là một trong trong mấy câu này là một trong hai câu vân tối vân sáng mà trùng nhau rồi còn một vân còn một cái câu mà mình hồi nãy mình cho đó trùng nó có thể là trùng trùng a trùng d hoặc trùng lambda là tùy thôi là tức là một câu bây giờ là trùng vân sáng hay trùng vân tối là một câu nữa là hai câu thì chúng ta là có là lambda 1 chia cho lambda 2 sẽ bằng k2 chia cho k1 nha sẽ bằng m chia n sẽ bằng 2m chia cho 2n rồi sẽ bằng 2m chia cho m chia cho an suy ra x sẽ bằng x sẽ bằng m nhân cho lambda 2 chia cho nhân cho d chia cho a sẽ bằng n nhân cho lambda 1 nhân cho d chia cho a thì chúng ta xét vị trí vân trùng của hai bước sóng lambda 1 và lambda 2 thì ta có vị trí trùng trùng của vân sáng là x sẽ bằng k2 nhân cho y2 sẽ bằng k1 nhân cho y1 suy ra lambda 1 chia, chia lambda 2 trừ bằng bằng k2 chia ra 1 bằng m chia n sẽ bằng 2m chia 2n và chấm chấm là am chia an thì chúng ta đã có là, là với cam 2 và cam 1 là phân sáng của bậc gia thoa ứng với lambda 2 và lambda 1 thì mn là những số tối giản a là một nguyên số bất kỳ nguyên tố đó nguyên số bất kỳ vị vị trí vân trung tâm là x bằng 0 không vị trí vân trùng kế tiếp ứng với vân sáng bậc bậc k bằng k2 bằng m m với, với bước sóng lambda 2 và vân sáng vân sáng bậc bậc 1 bậc k1 bằng n với bước sóng lambda 1 thì chúng ta lại có vị trí vân đầu tiên thì x sẽ bằng m nhân cho lambda 2 2 nhân cho d chia cho a sẽ bằng n nhân cho lambda 1 chia nhân cho d chia cho a thì vị trí vân trùng thứ hai á nó là có là là x sẽ bằng 2m nhân cho lambda 2 nhân cho d chia cho a sẽ bằng 2n nhân cho lambda 1 chia cho nhân cho d chia cho a. Và các bạn nhớ nha. Rồi và mình mình trước khi mình kết thúc mình muốn nói với các bạn xíu là vì đây là toàn bộ công thức của khoảng vân á nên sẽ không có bài tập và đây là toàn là một công thức toàn là khó không vì cái khoảng vân này là không thể dễ dàng nó sẽ dễ dàng khi khi à, người ta trong để bài tập, tập rất là đơn giản thôi nhưng mà những câu mà vận dụng cao á như khoảng vân trùng trùng lambda hay trùng a hay trùng d á d á nó là một câu khó và nó sẽ chiếm một câu trong dự kỳ mình biết như thế rồi một câu là trùng vân sáng hay là trùng vân tối đó nó cũng sẽ chiếm một câu trong đề đề dự à, kỳ luôn và mà có một số bạn là à, câu câu á người ta hỏi mình á là anh ơi tại sao là cho nhiều như thế vì mình muốn cho nhiều như thế là bạn nào mà đi môn lý như mình á thì mình sẽ biết luôn và làm đề cuối kỳ như gặp những bạn dạng này là biết làm luôn không ngán nữa nên học trước học trước có lợi thế hơn giải đề trước luôn rồi và trên đây là toàn bộ những khoảng vân y mà mình à, đã có công để làm ra công thức cảm ơn các bạn xem video này và xin chào và hẹn các bạn các video sau nha và cũng dài rồi bây giờ 25 phút rồi và cảm ơn các bạn nha tạm biệt hẹn các bạn các video sau nha